Xin mời các cô chú chị chúng ta cùng nhau ờ, giao lưu và đặt câu hỏi xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến ờ, nhập trạch trong ờ, những thời điểm cuối năm 2020 này. Có biết là các cô chú chị những ngôi nhà mà chúng ta đã khởi công động thổ vào giai đoạn đầu năm thì cho đến giai đoạn này thì những nhà nào đã có thể nhập trạch chưa? Và nếu như quá trình nhập trạch chúng ta có những cái vấn đề thắc mắc hay băn khoăn hay những cái quá trình liên quan đến xây dựng nhà cửa những cái giai đoạn như là đổ mái thắc mắc chúng ta có những điều gì mà thắc mắc không có thể giao lưu cũng như là chia sẻ trong cái ờ, buổi livestream ngày hôm nay thì Đức Trung và không thủy Lâm Nguyên sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú chị nhé. ồn quá đúng không ạ <laughs> tiếng hơi ồn không biết là tiếng ờ, về hình ảnh cũng như là âm thanh thì các cô chú chị có nhìn thấy rõ mà chúng ta cùng nhau ờ, chia sẻ cho em để mà để mà các bạn kỹ thuật các bạn sẽ tiến hành nó phích lại nhé âm thanh với lại hình ảnh là chúng ta có nhìn rõ ạ âm thanh và hình ảnh chúng ta nhìn rõ ạ về âm thanh và hình ảnh chúng ta nhìn rõ là các quý ờ, cô chú chị chúng ta hãy cùng uh, phản hồi phản hồi lời giúp em xem là sẽ là có rõ không để mà các bạn kỹ thuật các bạn sẽ tiến hành là chỉnh sao cho nó phù hợp nhất thì nghe em sẽ rõ hơn <laughs> và vâng, đã thấy một số những câu hỏi đầu tiên rồi đã thấy một số những câu hỏi rồi buổi giao lưu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ờ, chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến những nghi thức nghi lễ quan trọng trong quá trình làm nhà như chúng ta biết rằng là trong quá trình làm nhà thì ờ, giai đoạn quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến đó là cái giai đoạn liên quan động thổ đúng nhỉ động thổ chúng ta có thể hiểu đó là giống như cái việc mà thời điểm thụ thai đối với một đứa trẻ tại vì rằng là một ngôi nhà thì nó sẽ có cái yếu tố về họa phúc các hung thọa thọ hiểu khác nhau do đó rằng là bởi vì nó còn căn cứ trên yếu tố tọa và hướng ngôi nhà nó đưa ra được cái yếu tố về độ khí của ngôi nhà đó kết hợp với lại là uh, theo thiên địa nhân khí mỗi năm nó có sự thay đổi khác nhau và con người chúng ta sống nương tựa vào tự nhiên cũng như là sống vào cái môi trường sống chúng ta bởi vì nên cái ngôi nhà nó sẽ có cái quá trình hấp khác nhau luôn vậy cho nên người ta coi cái ngôi nhà một thực thể cái quá trình mà động thổ đó là quá trình mà giống như thời điểm thứ hai với người trẻ và sau đó trong các cái quá trình mà xây dựng ngôi nhà xây tường vách quá trình đổ mái cất nóc rồi sau đó đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn để trạch thì nó giống như việc hoàn thiện lên một cái quá trình mà một đứa trẻ từ thụ thai lớn lên được sinh ra và cuối cùng nó được uh, uh, hòa nhập cùng với một cái uh, thế giới chung của cha mẹ đúng không ạ do đó cái thời điểm nhận trạch là cái thời điểm mà quan trọng nó giống như phổi, thời điểm mà hôn phối giữa cái gia chủ cũng như cái ngôi nhà chúng ta xây dựng xong do đó tất cả các giai đoạn trong quá trình mà động thổ cất móc của máy nhận trạch đều rất là quan trọng đối với một ngôi nhà và chúng ta hiểu rằng là tất cả những công đoạn đấy nó không phải chỉ đơn giản là cái hành động mà nó là một cái nghi thức tức là bao gồm cái phần nghi lễ và cách thức thực hiện mà chúng ta cần hiểu rõ do đó đến cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà mà chúng ta thấy rằng là đầu năm chúng ta đã thổ thì đến bây giờ chúng ta hoàn toàn này nhập chạy được rồi âm thanh không rõ lắm ra này cũng gọi mấy các em ở trong kia ra thích được đối với âm thanh này nào ta cứ được âm thanh kia âm thanh nó không này và chúng ta hãy chờ một chút nhá bộ phận kỹ thuật bên em sẽ thế này là là, là lại âm thanh để sao cho nó rõ hơn nào quý chị ơi cái này là đặt dần câu hỏi nhé hay là dần câu hỏi để chúng em sẽ tổng kết và sau đó em sẽ giải đáp cho tất cả mọi người ạ à. em thấy một số các câu hỏi đây rồi nói lại xem mọi người mọi người có nghe rõ được không? Vâng, không biết là âm thanh ờ, âm thanh ánh sáng các anh chị ơi, âm thanh ánh sáng các anh chị có có có thấy rõ ràng không ạ? Âm thanh ánh sáng các anh chị có thấy rõ ràng không ạ? Hãy bình luận giúp em nhé. Vâng, xin chào anh Minh Quang Nghiêm nào. <laughs> xin chào Minh Quang Nghiêm, vâng anh chị ấy hãy đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ với em xem là âm thanh ánh sáng tốt không tại sao không dùng cái pin này bởi vì nhà nó không cắm vào cái chân này nó à, không dùng uh, tất cả máy này không rắc không có rắc của em vâng nếu mà chỉ nói qua mic không thì sợ là, là nó không thu không phát ra thì nó không giải quyết vấn đề gì em đã đề xuất ừ. ơ oh, cái này được hay sao anh trông thử nói xem nào do dùng máy của hào á máy của hào thì có cái sắc ba số hai đây em đang thử không biết được không xin chào chúng ta nghe rõ hơn chưa ạ vâng các quý anh chị ơi chúng ta nghe rõ hơn chưa ạ Vâng, hãy đặt các câu hỏi nhé, hãy đặt câu hỏi để ờ, em sẽ trực tiếp giải đáp ờ, đến với ờ, tất cả mọi người nào. Em thấy một số những câu hỏi rồi, em sẽ xin phép đi và giải đáp đầu tiên luôn nha. em thêm một số các câu hỏi rồi em sẽ đưa giải đáp nào ok xem nào anh Đức Lì có câu hỏi là nhà em một tuần nữa là hoàn thiện có nhập trạch trước để lấy ngày tốt được không ạ? Ok, xin chào bạn Đức Lý nha. Bạn nói là một tuần nữa là sẽ hoàn thiện đúng không? Có nhập sẽ trước để đến ngày không? Thực tế là cái việc mà nếu như một tuần nữa bạn hoàn thiện nhà rồi chúng ta hãy xem cái ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành chúng ta thực hiện cái việc nhập trạch luôn chúng ta chia sẻ rõ một số những cái quan điểm về nhập trạch để các anh chị hiểu nhé thứ nhất là không có khái niệm là ngày nào ngày nhập trạch lấy ngày đâu cái ngày động thổ là cái ngày mà chúng ta tiến hành là uh, khởi công động thổ cái trạch đất của chúng ta thực tế mà nói thì cái quy trình liên quan động thổ nó phải trải qua các đoạn thứ nhất đó là chúng ta phạt mộc tức là dạ, dọn dẹp cái mặt bằng hay là các xà bần tức là những cái ờ, vụn vạch ờ, vụn vỡ của cái công trình cũ sau đó thì khi mà lộ đất lên rồi thì chúng ta mới tiến hành chúng ta vẫn thổ tương tự đến cái thời điểm nhập tranh các bạn nhập thời điểm mà chúng ta nhập tranh cái ngày mà là cái thời điểm mà khi ngôi nhà chúng ta đã hoàn thiện xong hết rồi và sau đó chúng ta tiến hành là kê đồ đạc vào nội thất hoàn thiện xong và sau đó chúng ta tiến hành là làm cái nghi thức liên quan đến nhập tranh tức là bao gồm cái phần uh, nghi thức và cái phần văn lễ để chúng ta tiến hành làm trạch còn tất cả các đồ đạc nội thất được chúng ta phải hoàn thiện xong hết rồi dọn dẹp sạch sẽ xong rồi để cái ngày nhập trạch quan trọng nhất là chúng ta tiến hành thực hiện cái nghi lễ nghi lễ rỉa đó nghi lễ bốc bát hương như chúng ta biết rằng là, cái ngày nhập trạch là ngày chúng ta cần phải an vị được ban thờ an vị được cái công năng của phòng thờ rồi chúng ta tiến hành là nhập trạch thực hiện bốc bát hương và ăn bát hương với việc chúng ta sử dụng cổ bát hương như thế này chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện bốc bát hương và ăn bát hương lên để phấn thỉnh thần linh rồi là thần linh gia tiên bằng cô tổ hay là cáo phủ thần quân về an nữ lại lôi nhang của chúng ta và kể từ ngày đó chúng ta tiến hành chúng ta ở luôn chứ không có khái niệm là chúng ta tiến hành nhận trạch lấy ngày để mà lấy may mắn rồi lấy lên xui rồi thế này thế kia và sau đó thì là uh, chúng ta tiếp tục quay ra hụt đẽo sửa chữa rồi là vui bạn này ra đấy ta rồi sau đó chúng ta mới vào ở không cần như thế đâu do đó chúng ta cứ tiến hành là hoàn thiện nhà xong hết đi tất cả đồ đạc và các công năng chúng ta hoàn thiện xong hết và sau đó thì cái ngày mà chúng ta xem cái ngày giờ tốt chúng ta nhập trạch ấy, là ngày chúng ta thế này chúng ta vào ở luôn nhớ bạn lưu ý nhé sau đó là không cần phải nhập trạch đến ngày đâu nếu như một tuần nữa bạn hoàn thiện thì ở đây là hoàn thiện không biết là cái khái niệm hoàn thiện của bạn là như nào nhưng mà cái khái niệm hoàn thiện của phong thủy lâm nguyên đó là tất cả đồ đạc chúng ta cần phải hoàn thiện xong hết tủ nẻo đường tường giả tất cả mọi thứ chúng ta hoàn thiện xong để ngày nhập trạch của chúng ta tiến hành làm thì chút nữa đức trung sẽ chia sẻ với các cô chú chị chín cái bước các bước quan trọng trong một ngày nhập trạch chúng ta cần làm là những cái gì đúng không ạ rồi Bạn Loan có câu hỏi là tuổi 1992 nhân thân tháng 8 ngày nào khai trương đẹp Đúng không nhỉ? Đối với cái việc khai trương này nhập trạch như thế tất cả chúng ta đã có một nguyên tắc chung như này bạn Loan cũng và thưa các cô chú chị rằng là tất cả những công việc liên quan đến trạch cát tức là công việc liên quan đến là uh, cát tức là liên quan đến nhà cửa và có yếu tố tọa hướng đó, là nhất định chúng ta phải căn cứ dựa trên ba thông tin thì chúng ta mới có thể lựa chọn ra được cái năm tháng ngày giờ tốt để chúng ta thực hiện thứ nhất bao gồm là Ờ, cái hướng nhà hoặc là hướng cửa hàng và hướng cái văn phòng chúng ta muốn khai trương nhập trạch hoặc là chúng ta vào ở là cái hướng gì chúng ta phải đo đạt độ số cụ thể bằng cách chúng ta sử dụng cái thiết bị đo ví dụ như la bàn quân đội hoặc là chiếc lang kinh hoặc phúc đường hoặc chúng ta sử dụng một cái ứng dụng rất là dễ trên điện thoại đó là cái ứng dụng la bàn việt như thế này đối với chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng la bàn việt nó được tải về điện thoại trên cả hệ điều hành iOS hoặc hệ điều hành Android chúng ta tải về chúng ta sẽ đo xem là hướng nhà chúng ta là bao nhiêu độ nhé chúng ta sẽ đo cho nhà chúng ta sẽ là hướng bao nhiêu độ thì chúng ta mới căn cứ dựa trên cái việc là ờ, bao nhiêu độ như thế đo trên hai cái sân hướng này ở cái chế độ là mặt la bàn hai cái sân hướng chúng ta sẽ đo xem cái nhà chúng ta hướng bao nhiêu độ thì chúng ta mới căn cứ để chúng ta tính toán xem là cái tháng đấy với cái tọa hướng của nhà đấy nó có được vượng không thì chúng ta nghe nhập tranh thông tin thứ nhất đó là hướng nhà bao nhiêu độ cái thông tin thứ hai đó là năm sinh của các thành viên trong ngôi nhà bao gồm năm sinh của trạch chủ và các thành viên ví dụ là khai trương là cửa hàng thì chúng ta xem là năm sinh của cái người mở cửa hàng đấy với lại là có những ai cổ phần với chúng ta hay không tức là những người tham gia trực tiếp quản lý ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là căn cứ thông tin của các thành viên như vậy để chúng ta tiến hành là xem cái ngày chúng ta khai trương là cái thông tin thứ hai cái thông tin thứ ba nữa là cái tháng nào chúng ta muốn khai trương thì ở đây là bạn đã cung cấp thông tin bao gồm tuổi bạn 19 trên 2 nhân thân và tháng là tháng 8 bạn mới nhập trạch nhưng mà thiếu cái thông tin đó là cái ờ, năm là cái hướng của cửa hàng là hướng gì thì rất khó để mà xem được bởi vì cái nguyên tắc lựa chọn cái năm tháng ngày giờ nó phải thứ nhất là bổ long nó phù sơn và đất tương chủ thì nó mới phát huy được công hiệu thì nó mới phát huy được hết tất cả những cái ờ, cái cái cái cái ờ, sự hiệu quả trong cái việc chúng ta lựa chọn năm tháng ngày giờ nó bổ nó bổ long phù sơn và tương chủ thì nó phải có căn cứ vào hướng ngôi nhà cái thứ hai đó là năm sinh các thành viên rồi anh chu đình hoàng có câu hỏi là nhập trạch trong tháng 7 âm lịch có sao không trao đổi với cụ thể luôn bởi vì à, rất nhiều những câu hỏi tương tự của anh về việc khai trương hay nhập trạch trong tháng 7 âm lịch chúng ta vẫn cứ lo ngại là tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nhưng thực tế mà nói thì không có bởi vì trước giờ kể cả trong đạo Phật hay là trong trong trong trong các sách chính thư liên quan đến ngày trạch cát thì không có tháng nào được biết đến tháng cô hồn cả mà chúng ta biết trong tháng 7 chúng ta có hai cái đại lễ quan trọng đó là tháng đó là đại lễ Vu Lan Báo Hiếu cũng như là uh, xã tội công nhân do vậy là xét theo cái yếu tố về phật giáo thì hai cái đại lễ này hai đại lễ rất lớn và ý nghĩa nhân văn rất cao bởi vì rằng là tháng vu lan báo hiếu là tháng mà chúng ta ghi nhớ lại công ơn báo hiếu lại cha mẹ đúng không người công thành dưỡng dục cái thứ hai là tháng xã tội tâm xã tội vong nhân tức là chúng ta uh, trì giá cho những uh, vong linh mà còn thất bưởng còn cô hồn mà chưa có nơi quay về chưa có uh, nơi thờ tự thì chúng ta tiến hành là xá tội cũng như là diêm vương uh, hủy hoa nghỉ xá tội cho những vong linh này thì để được siêu thoát do vậy chúng ta làm để phóng sinh nhé để các vong linh này được siêu thoát ờ, được phóng sinh được đầu thai là thứ khác thì đây là một hoàn toàn những kinh nghi lễ hoàn toàn tốt trong dân gian để mà cũng như trong đạo phật để mà ờ, có cái yếu tố đó là là là, là, là độ trì cũng như là nhân sinh quan nó trở nên là nhân văn hơn chứ không phải là tháng cô hồn mà một người lo lắng là nó ngại đâu chẳng qua rằng là tháng này là tháng sáng tụ công nhân thì có vong xấu có vong tốt mọi người cứ nghĩ rằng là toàn là vong xấu thì mọi người có hại thôi do vậy là xét về cái tháng 7 âm lịch không phải lo liên quan tháng hồn nhưng cái việc mà liên quan đến nhập trạch hay chưa được hay không nó phải căn cứ dựa trên tọa và hướng của căn nhà tọa hướng của cửa hàng cảm ơn tọa hướng căn nhà tọa hướng cửa hàng để quyết định xem là cái can trì nó có đáp lận hay không để chúng ta tiến hành chúng ta nhập trạch do đó là có nhập trạch hay không để căn cứ vào tọa hướng của nhà nữa anh chu đình hoàng ạ ví dụ tháng 7 chúng ta biết là tháng sát thân tháng sát thân này sẽ không thể nào mà nhập trạch được đối với nhà tọa đông tây được bởi nó gọi là tháng sát long hay đối với tháng 7 là tháng sát thân thì nó cũng kiêng kỵ động thổ hay nhập trạch đối với các tuổi liên quan đến tuổi xung với động tháng ví dụ như tuổi dần ví dụ như là uh, giáp bính mậu canh nhâm dần đúng không là các tuổi dần nếu thì kiêng kỵ cái việc mà chạy cát trong tháng 7 này về tháng 7 tháng sát thân thì tuổi dần bị sung thế thôi chứ tôi không có lo tháng 7 nó tốt hay xấu đâu Vâng, anh Chu Đình Hoàng cũng hỏi luôn là nếu mà muốn đo nhà chung cư ấy, thì đo theo hướng cửa ra vào hay là hướng ban công? Tức là xác định hướng của... Hướng hướng của chung cư anh Chu Đình Hoàng đối với chung cư chúng ta xác định hướng của cửa của căn hộ. Chúng ta xác định hướng theo hướng của căn hộ. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng xác định hướng theo tòa chung cư và là hướng theo ban công. Thực tế mà nói thì ban công nó chỉ là điểm lấy gió lấy sáng thôi chứ đâu là hướng nạp khí. Thì nó vẫn nạp theo cửa chính. Ví dụ hạn ờ, ngày Tết thì chúng ta tiến hành là sông nhà đâu mà mời bạn bè đến trong nhà thì bạn bè để leo mà ban công leo vào sao không phải như thế đúng không còn nó hướng của cái tòa chung cư để chúng ta xét cái vận khí của toàn bộ chung cư đấy ví dụ này hạn hướng đến tòa chung cư chúng ta xét cái vận khí của toàn bộ tòa chung cư nếu như cái vận khí tòa chung cư đó nó tốt thì gần như là các căn hộ bên trong nó sẽ được cái sự ảnh hưởng tốt còn nếu tòa chung cư đấy vận khí nó xấu thì toàn bộ các căn hộ trong chung cư nó cũng có sự ảnh hưởng xấu ví dụ này một số căn chung cư nó có hướng đông một số cái tòa chung cư nó có hướng đông trong năm nay và nếu như hướng đông năm nay mà tòa chung cư lại quay ra sửa chữa đập phá cái toàn bộ cái mặt tiền sảnh của cái chung cư đấy thì chắc chắn là, là trong tòa chung cư thế này có chuyện cam kết với anh chị luôn các anh chị theo dõi xem những tòa chung cư là hướng đông hoặc là hướng đông nam hướng đông trong năm 2020 này và hướng đông nam trong năm 2021 tòa chung cư nào hướng đông trong năm 2020 hoặc hướng đông nam trong năm 2021 mà giờ chúng ta quay ra kiểu là sửa chữa thành sảnh hoặc là đập phá bức thềm hoặc là làm bất cứ gì liên quan đến phần hướng của cái tòa chung cư đấy kiểu gì trong cái năm đấy tòa chung cư sẽ có chuyện không nhà không căn hộ này tránh thì cũng có người trong tự tử các anh chị gửi theo dõi do đó tự chung lại cái căn hộ chung cư nó xác định theo hướng của cái căn hộ đấy nhé bước vào sau khỏi cửa chính của căn hộ mặt nhìn thẳng với đâu đấy trên hướng do đó rằng là cái việc mà đối với chung cư thì nó quan trọng ở thời điểm nhận trạch đối với chung cư thì chúng ta quan trọng ở thời điểm nhận trạch chứ không phải quan trọng thời điểm đấu thầu bởi vì ông thổ là chủ đầu tư người ta đang thổi rồi người ta làm mấy năm cơ mà Đấy, sau đó cái thời điểm anh chị nhận nhà quan trọng nhất là thời điểm chúng ta cái này nhận trạch không phải là cái thời điểm anh chị nhận nhà không xem cái ngày tu sửa bởi vì lúc nào căn chung cư trả sửa đúng không ạ lúc nào căn chung cư cũng sửa luôn Đấy, do đó là khi anh chị nhận cái căn chung cư ở dạng thái thô thì anh chị cứ thế này để cho thợ vào làm cái bình thường đẩy cái tiến độ lên và quan trọng chúng ta lựa chọn cái tháng vượt để chúng ta tiến này chúng ta nhập trạch và chúng ta xem rằng là cái hướng của căn hộ đến năm nay vẫn thì nó có được vượt hay không để mình nhập trạch ví dụ là một số những hướng mà năm nay nhập trạch cơ bản không vượng lắm như hướng đông năm nay cũng bạn lại sắc đáo lên hướng hai là hướng chính thái tuế tức hướng chính bắc hướng uh, ờ, tí ngọ ngọ tí ấy, thì năm nay là hướng thái tuế tuế phá mà đến thì cái việc nhập trạch vận khí nó cũng không được vượng cho lắm do đó là căn hộ chung cư chúng ta quan trọng để nhập trạch nhờ bạn Toàn Nguyễn có câu hỏi là tháng 8 âm lịch này em dự định nhập trạch về nhà mới. Xin hỏi thầy là thời điểm này có phù hợp hay không? Em sinh năm 1997, chung cư nhà em có hướng 130 độ và căn của em ở là có vị trí tầng 22, ban công hướng ra mặt tiền của chung cư. Ừ. Em cảm ơn. Thì đúng rồi, dĩ nhiên là, là ban công thường hướng ra mặt tiền rồi. À, có đâu rằng là cái việc mà tháng 8 này có nhập trạch được hay không thì về cơ bản rằng là như chúng nói là cái việc nhập trạch chúng ta căn cứ dựa trên tọa và hướng của căn hộ cái thứ hai nữa là năm sinh của các thành viên trong gia đình ở đây rằng là bạn cung cấp là hướng của nhà bạn là hướng 130 độ đúng không vâng. hướng 130 độ chúng ta có thể thấy đó là hướng tốn đúng không là tọa càng là hướng tốn tọa càng hướng tốn trong đó tháng 6 đó là tháng ờ, tọa càng hướng tốn là tháng 8 nhỉ tháng 8 tháng dậu đúng không tháng 8 tháng dậu hoàn toàn có thể nhập trạch như bình thường mà về chi tiết thì ờ, bên uh, phong thủy đăng nghiên ờ, bên mình sẽ tiến hành kết nối thêm với bạn bạn để lại số điện thoại nhé phong thủy đăng nghiên sẽ tiến hành kết nối thêm với bạn để tư vấn cho bạn những thời điểm nhập trạch cũng như xem bạn cái năm tháng ngày giờ nhập trạch để tiến hành thì khi mà phong thủy nguyên xem và trả kết quả thì bạn sẽ bao gồm các kết quả thứ nhất là năm tháng ngày giờ nhập trạch cái thứ hai nữa là những cái uh, văn khấn là nghi thức nghi lễ quan trọng trong cái thời điểm nhập trạch này và cái thứ ba là hướng dẫn bạn những cái nghi thức liên quan đến việc thực hiện bốc và an vị bát hương đối với bộ cốt bát hương như thế này thì sẽ hướng dẫn bạn rất là chi tiết ngoài ra thì nếu như bạn có mặt bằng công năng của căn hộ chung cư bạn bạn cũng có thể gửi qua để các bạn trợ lý chuyên viên tư vấn của công ty viên sẽ cái này là tư vấn thêm cho bạn cái mặt bằng công năng hiện trạng của căn hộ chung cư bạn nó có những điều gì sai phạm hay không sẽ cái này là chúng ta hóa giải hoặc là chúng ta sẽ kích hoạt lên ở những cái vị trí tốt nhé hoàn toàn miễn bạn để lại số điện thoại để được tư vấn chi tiết hơn và trả kết quả thông qua phiếu trả kết quả nhé chứ thông qua cái video livestream này thì cũng chưa thể nào mà trả lời bạn cái năm tháng hay giờ nào được um, bạn Hảo Tony có câu hỏi là Em chào thầy, nhà em nhập trạch vào ngày 14 tháng 9 dương lịch ừ. Em bốc bát hương trước một ngày có sao không ạ? À? Em cảm ơn ờ. Đối với bạn Hảo Tony, bạn có câu hỏi liên quan đến việc nhập trạch và có bát hương như vậy đúng không? Bạn Hảo Tony ơi, cái việc mà nhập trạch và bốc bát hương thì quan trọng nhất người ta nói là, Thời điểm nhập trạch mới là cái thời điểm chúng ta bốc bát hương chứ không ai bốc bát hương trước cả à, Bởi vì rằng là cái ờ, ngôi nhà này bản thân con người này và cái năm tháng ngày giờ khởi sự nó có một sự kết nối với nhau bởi vậy cho nên cái năm tháng ngày giờ chúng ta xem nó gọi là có thuật ngữ trong phong thủy lâm nguyên ta một cái đó là phù long và tương chủ tức là cái năm tháng ngày giờ đấy nó đắc can chi bởi vì là tất cả những thứ liên quan năm tháng ngày giờ lựa chọn nó đều dựa trên yếu tố về âm dương ngũ hành của can và chi hết đúng không ạ can và chi để yếu tố về bổ long cũng như tương hợp trạch chủ do vậy rằng là cái năm tháng ngày giờ mà chúng ta xem nó là cái thời điểm tác vượng để chúng ta thực hiện và cái việc nhập trạch thời điểm đáp lượng nhất quan trọng nhất đó chúng ta bốc bát hương và ăn bị bát hương do đó không có lý gì mà anh bốc bát hương trước và nhập trạch sau cả do đó là cái thời điểm mà chúng ta nhập trạch chính là thời điểm chúng ta bốc bát hương ví dụ như là thời giờ mình phong lý nên xem cho anh đó là từ chín mười một giờ tức là giờ tị thì tức là tầm khoảng hơn 9 giờ một chút này như này thì bốc bát hương còn lúc trước đó này có thể như này sang phí rồi thì tiện đây cũng sẽ trao đổi với các quý vị chị về các nước để chúng ta tiến hành thực hiện nhập trạch như thế nào nhé sau đó chúng sẽ tiến hành là chia sẻ thêm các anh chị những câu hỏi giải đáp ở đây các bước mà chúng ta tiến hành nhập trạch như sau bước thứ nhất đó là sau khi ngôi nhà chúng ta hoàn thiện xong rồi thì chúng ta bước đầu tiên đó chúng ta tiến hành là chúng ta kê các cái khối công năng đồ đạc ở trong nhà đúng không tức là tất cả liên quan đến nội thất giường tủ kể cả ban thờ chúng ta cần phải tìm được cái vị trí chúng ta tiến hành đóng ban thờ xong rồi nhé tất cả các công năng đồ đạc tủ tivi rồi tất cả các nội thất là chúng ta tiến hành an vị trong ngôi nhà đã hoàn chỉnh rồi bước thứ nhất là cái việc ăn đi lau dọn sạch sẽ rồi nói gì sau đó là là trước ngày nhập trạch đó chúng ta tiến hành chúng ta xông khí đúng không ạ trước đấy một hai ngày chúng ta tiến hành chúng ta xông khí bằng bột trừ đoán vận thì chúng chúng ta tiến hành xông khí bằng bột trừ đoán vận đấy và sau đó chúng ta nhớ là hãy đến cái nơi mà thành hoàng bản thổ nơi đình đền đối phủ mà khi mà chúng ta tiến hành là ví dụ đối với nhà thổ cư là khi thời điểm chúng ta đậu thổ để chúng ta có xa thành hoàng miếu thành hoàng hoặc là nơi đình đền chùa miếu phủ gần nhà chúng ta cũng là chúng ta thắp hương chúng ta xin vậy thì cái ngày nhập trạch thì chúng ta cũng thế này chúng ta xin vào ở đúng không ạ do đó là đối với nhà thổ cư là thứ hai quan trọng đó chúng ta thế này sông phí và chúng ta cần phải đến cái nơi mà đình đền thành hoàng đế phủ đấy thì chúng ta xin cái ngày nhập trạch chúng ta vào đúng không còn đối với chung cư thì thường nó không có cái uh, đình đền đế phủ nếu mà có chúng ta đến rất là tốt còn nếu không thì thường đối với chân chung cư đấy người ta sẽ có một cái thường nó sẽ có một cái miếu thờ thì chúng ta có thể tiến hành chúng ta làm lễ xin ở đó để chúng ta tiến hành chúng ta vào ở đúng không nhỉ trước đấy một hai ngày rồi sang thứ ba đó là cái ngày chúng ta tiến hành nhập trạch là đến cái năm tháng này giờ chúng ta nhập trạch đúng không như ngày hôm nay chẳng hạn chín mười một giờ là cái giờ nhập trạch thầy đã xem cho thì trước đó là khoảng 30 phút tức là 8 giờ 30 thì chúng ta cũng tiến hành là xông khí lại một lần nữa bằng một dự án tận đấy đúng không ạ chúng ta có thể là mỗi một phòng thì chúng ta tiến hành đặt một cái lũ trồng để như thế này chúng ta xông khí lên và sau đó thì tầm khoảng là hơn 9 giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành là bóc bắt hương đúng không ạ thì cái thời điểm mà trước cái lúc mà chúng ta có mất hương thì nên rằng chỉ cần trạch chủ mà thôi trạch chủ bước vào cái nhà đấy tức là người trạch chủ như người đàn ông trạch chủ ấy, người chồng người cha hoặc người đàn ông trạch chủ trong nhà vào cái này xông phí trước và nhớ là đặt một cái nụ trầm ở ngay trước cửa đúng không ạ để tầm khoảng hơn 9 giờ thì các thành viên bắt đầu tiến hành là bước vào và bước qua nụ trầm đấy để tiến hành tẩy bỏ tạp khí nhé chúng ta bước vào bước qua nụ trầm đặt trước cửa chính nhé và sau đó vào chúng ta tiến hành dọn dẹp thì hơn 9 giờ là thời điểm bắt đầu chúng ta tiến hành có bắt hương đúng không ạ bóc bát hương với cái phần thực hiện bằng cái bộ cốc bát hương như thế này thì cái phần liên quan đến nghi thức bốc bát hương và cách thức bốc một bát hương quy trình bốc bát hương như nào thì hẹn các anh chị trong tuần tới thì thầy Đăng Nguyên sẽ có một video hướng dẫn các anh chị bốc một bát hương hoàn chỉnh và viết một cái tờ diệu mới hoàn toàn luôn nhé đến sang tuần thì thầy Đăng Nguyên sẽ có video hướng dẫn và Đức Trung sẽ có cái video livestream vào thứ sáu tuần sau để mà hướng dẫn các quý cô chú anh chị bốc một bát hương hoàn chỉnh như thế nào thì hẹn chúng ta sang tuần sau nhé thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ bốc bát hương này chúng ta tiến hành là bốc bát hương và ăn thì bắt hương lên linh thì kỳ gia đình thờ ba hay một bát hương mà chúng ta sẽ này bốc ba bát hương chúng ta sẽ thờ bao gồm thần linh gia tiên và bạc cúng bảnh đúng không ạ một bát hương thì chúng ta sẽ thờ chung tất cả thôi bao gồm là thần linh táo phủ thần quân tuổi gia tiên và bạc cúng bảnh chúng ta sẽ thờ cùng một bát đó đối với trung cư thường chúng ta thờ một bát thôi ok và sau khi bốc bát hương xong chúng ta sẽ thế này là ăn vị bát hương lên đúng không ạ chúng ta thế này ăn vị bát hương lên sau khi ăn vị bát hương lên rồi thì chúng ta sẽ thế này là sử dụng các bài văn khấn bao gồm khấn thần linh khấn gia tiên đúng không ạ để mà thỉnh giáng lâu nhang các uh, chư vị thần linh và gia tiên về bắc hương nhà mình chúng ta an vị đúng không ok sau khi xong những việc chúng ta hô bắc hương và an vị bắc hương xong đúng không ạ đồng thời làm cái lễ gọi là lễ khấn xin nhập tránh long rồi thì đối với những gia đình nào mà chưa thực hiện cái lễ hòa long mạch thì chúng ta cũng tiến hành là thực hiện cái lễ hòa long mạch luôn vào cái ngày nhập trạch này nhé đối với nhà thổ cư nhà chung cư thì không cần đối với nhà thổ cư chưa hòa long mạch chúng ta sẽ tiến hành thực hiện việc hòa long mạch này luôn à, sau khi thực hiện lễ hòa long mạch xong đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là quay ra chúng ta sẽ tiến hành là uh, bật lửa đúng không ạ bật lửa bếp để tiến hành là chúng ta bật lửa bếp để tiến hành là kích hoạt cái cái cái hỏa kia trong ngôi nhà để trở nên ấm cúng và lưu ý rằng là trong bếp chúng ta thì hũ muối hũ gạo hũ nước là hoàn toàn là phải đầy đủ rồi nhé tức là tép nước đã phải đầy đủ nước rồi hũ gạo là thùng gạo hũ gạo chúng ta phải đầy đủ gạo rồi hay là đĩa muối thì chúng ta cần phải đầy đủ muối rồi bởi vì gạo muối nước nó thể cho lương thực nó để cho sự ấm no và no đủ thì tất cả những cái đấy thì chúng ta cần phải tích trữ sao cho thật đầy đủ rồi nha sau đó chúng ta tiến hành bật bếp và đun nước thì các cô chú chị nhớ là chúng ta tiến hành cái đun nước ít nhất kéo dài cho vòng là từ canh giờ này sang canh giờ kia kéo dài khoảng hai tiếng đúng không ạ ví dụ như hạn à, ờ, chúng ta tiến hành 9 11 giờ thì các cô chú chị nhớ là bật qua lúc 11 giờ luôn bật từ lúc 9 11 giờ và bật qua lúc 11 giờ tức là từ giờ tị sang giờ ngọ tức là qua 11 giờ là sang sang đến giờ sờ tiếp theo là từ 11 giờ đến 13 giờ sang giờ nọ rồi thì chúng ta tiến hành bật xuyên canh giờ luôn nhớ để cái việc mà nó thể hiện cái yếu tố sự thông thông đó sau khi mà bật bếp xong rồi chúng ta dùng bếp đấy để chúng ta phá trà chúng ta tiến hành là dâng lên các chu bị thần linh dẫn tiên của mình luôn đó, sau khi xong rồi thì chúng ta tiến hành là chúng ta hóa vàng đúng không ạ chúng ta hóa vàng đấy, và chúng ta tiến hành là uh, ờ, thu lộc đó đó là các công đoạn và đầy đủ khi mà chúng ta nhập trạch do vậy rằng là cái yếu tố bốc bắt hương là chúng ta phải bốc bắt hương trong ngày nhập trạch chứ không phải bốc bắt hương sau trước hay là sau ngày nhập trạch gì cả nhé rồi tiếp theo là chị Thảo Lê có câu hỏi là em chào thầy em nhập trạch nhà mới nhưng thờ lại bát hương cũ có được không ạ à, hay phải bốc lại bát hương mới vậy thầy ừ đối với rất nhiều gia đình đó khi thời điểm nhập trạch thì chúng ta tiến hành là như chúng nó quan trọng nhất là thời điểm chúng ta ăn vị bát hương đúng không thì cũng nhiều gia đình thì chúng ta tiến hành là ăn vị bát hương cũ hoặc là chúng ta bốc ăn hương mới thì điều quan trọng là cũ hay mới đây nó nằm ở quan trọng ở bộ cốt ở bên trong nếu như bát hương nhà bạn mà chưa có được nạp cốt ở phía bên trong một cách chuẩn chỉ thì tốt nhất là ngày nhập trạch mới thì chúng ta tiến hành nạp khí mới tức là nạp khí là chúng ta cần phải nạp khí cho bát hương thì bên trong bát hương phải có cái gì đấy thì nạp khí được thì bên trong bát hương thường nó sẽ có bộ cốt thất bảo quan trọng bên trong do đó là nếu như trong bộ cốt bát hương nhà bạn mà chưa có bộ cốt tất bảo ạ là chúng ta tiến hành bốc mới luôn thực tế một cái bộ cốt bát hương hoàn chỉnh nó sẽ bao gồm là có ba thành phần đúng không ạ là bao gồm là có cốt tất bảo này có đây là đây chính là bộ cốt tất bảo này có bộ, bộ cốt tất bảo này có cả hoàn thần tài này và có gói hộp bột phú hương như thế này thì trong một cái bộ cốt bát hương đầy đủ nó sẽ bao gồm ba thành phần như thế này đúng không ạ thì nếu như bát hương nhà bạn mà chưa có thì chúng ta tiến hành là chúng ta bốc mới còn nếu mà có rồi tức là bát hương cũ bên nhà cũ mà chúng ta bốc rồi mà bốc bằng đúng cái bộ bát hương chuẩn rồi thì chúng ta làm lễ là xin di bát hương sang ờ, xin an vị xin chuyển bát hương và an vị lại nhé anh Xuân Giang có câu hỏi là cho mình hỏi nhà mình chính nam tuổi 1990 thì nên nhập trạch ngày nào tốt nhất vào tháng 8 ạ? Ờ, chính nam chính nam đúng nhỉ? Chính nam tức là tọa ngọ đúng hướng ý đúng không? à, anh muốn nhập trạch vào cái thời điểm tháng 8 hơn ok về cái, mình sẽ nói qua cho anh về cái nguyên tắc liên quan đến việc nhập trạch tuổi anh 1990 canh ngọ đúng nhỉ tháng 8 âm là tháng uh, tháng dậu tám âm là tháng rất ờ, rộng thì về cơ bản nguyên tắc xem ngày của phong thủy tam nguyên đó là căn cứ dựa trên tọa hướng ngôi nhà này căn cứ dựa trên năm sinh của trạch chủ và các thành viên trong gia đình ở đây anh mới đua tuổi và anh là 1990 không biết là vợ anh đã lấy lập gia đình chưa nếu có rồi cái này cung cấp thêm thông tin của vợ và các con anh nữa thì để con thì đang nên lựa chọn cái năm tháng ngày giờ nó phù long cũng như là đáp với tất cả thành viên trong gia đình và sau đó kết quả mà con tính viên trả em sẽ bao gồm là cái phiếu trả kết quả bao gồm năm tháng ngày giờ triển khai nhập trạch cái thứ hai nữa là cái uh, văn khấn và nghi lễ để thực hiện việc nhập trạch này cũng như là những cái uh, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện bốc và ăn của đất hương thì với các bạn anh nên để lại cái số điện thoại không thì nguyên mới có thể là xem chi tiết anh được chứ một vài phút live stream này không thể là xem cũng để cho anh cái năm tháng thời giờ nào anh nên mà chuẩn được rất nhiều những cái hỗ trợ anh sau đó nữa thì anh để lại số điện thoại để các bạn tư vấn thêm cho anh anh Hùng Phạm có câu hỏi là Em hỏi về xây nhà năm 2020, tuổi 1997, vợ 1977, 1977, vợ 1978, con trai nhâm ngọ, ở hướng nào thì đẹp, xin cảm ơn. Anh ấy sinh năm 1977, vợ 1978, vâng. con trai nhâm ngọ thì ở hướng nào đẹp để xây nhà năm 2020? Hướng nào đẹp năm 2020? Của anh là 1977 Ninh Thị đúng không? Vâng. Vợ là 1978 Hậu Ngọ đúng không? lựa chọn muốn xây nhà năm 2020. Không biết anh đã có đất chưa? Nếu mà anh có đất rồi á, nếu anh đã có đất xây nhà rồi thì anh cái này anh đo lại cái tọa hướng của trạch đất nhà anh xem là bao nhiêu độ thì sau đó anh báo lại cho phong thủy viên để phong thủy viên căn cứ tính toán cho anh xem là thứ nhất là cái trạch đất đấy nó hợp long hay không cái thứ hai là cái vận khí của năm 2020 nó có được tốt hay không để tiến hành việc chúng ta nó được tốt hay không để chúng ta tiến hành chúng ta động thổ đúng nhỉ thì với cái việc đó là uh, đối với cái yếu tố đó là nếu như anh chưa có trạch đất mà anh bây giờ anh tìm trạch đất phù hợp ạ thì đối với tuổi gia đình các thành viên gia đình anh như thế thì anh có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông hoặc là hướng tây bắc tuy nhiên rằng là hướng đông nó bao gồm ba xu hướng là là giáp mão ất và tây bắc thì bao gồm ba xu hướng là tuất cần hợi thì ở đây rằng là anh phải chọn chỉ nhất thì anh cần phải đo đạc cụ thể độ số xem nó vào tuất vào càn vào hội hợi đối hướng tây bắc hay là vào sắc hay vào mão hay vào ất đối với hướng đông thì khi đó lại căn cứ dựa trên tiếp là cái à, lưu liên vận khí của từng cái sân hướng đấy mà tính toán xem nó có được vận hay không để chúng ta tổng khổ xây dựng tuy nhiên là nếu như trong năm 2020 này hướng tây bắc thì là ok chứ nếu mà hướng đông thì không xây dựng được bởi vì hướng đông năm nay nó tạo một lãi sát nhưng nếu anh để năm 2021 thì hướng đông mình vẫn có thể cộng hưởng được tuy nhiên mình cụ thể là vào sát hay vào bão ất thì cái này anh đo cụ thể lại đi bằng cái ứng dụng la bàn việt nhé anh đo lại bằng cụ thể ứng dụng la bàn việt thì nó sẽ chính xác hơn Cô Nguyễn Xuân có câu hỏi là cô sinh năm 1960, ừ. chồng sinh năm 1957, con trai sinh năm 1983, nhập trạch ngày nào tháng 8 âm thì được. Cô cảm ơn. Cô sinh năm 1960 canh tí đúng không ạ? Chồng 1957 là Đinh Dậu, con trai cô 1983 Quý Hợi, nhập trần tháng 8 nào tốt. Cô Nguyễn Xuân này cô cần cung cấp thêm cho cháu một cái thông tin nữa đó là hướng của nhà cô đó là hướng gì và cô nhập trạch ở đây là căn hộ chung cư hay là căn hay nhà thổ cư bởi vì căn hộ chung cư thì nguyên tắc sang ngày sẽ khác mà nhà thổ cư thì nguyên tắc sang ngày cũng sẽ khác do đó cô cần cung cấp thêm giúp cháu là hướng nhà cô là hướng gì và bao nhiêu độ nhé cô đo bằng ứng dụng cụ thể cô sử dụng ứng dụng làm bàn điện cô đo cho cháu xem là cụ thể hướng nhà cô là bao nhiêu độ thì lúc đó thì ờ, bên trong sẽ này sang những cô nó chi tiết hơn cô dùng ứng dụng la bàn việt tải về điện thoại ấy. đây này cô này cô dùng ứng dụng la bàn việt này cô kích ở cái chế độ là hai thanh sơn cô đo lúc đó xem là hướng nhà cô là bao nhiêu độ thì lúc đó thì không thể nguyên mới có thể là căn cứ để tính toán cho cô xem là cái tháng 8 thì thời điểm nào nhập sạch thì nó vững hơn ở đây cô đưa thiếu thông tin rồi do đó là chưa thể tư vấn được vậy cô để lại số điện thoại để các bạn sẽ tiến hành kết nối với tư vấn viên cô kỹ hơn Chị Nguyễn Thảo Uyên có câu hỏi là cho em hỏi chung cư nhà em cửa chính hướng Bắc, ừ. ban công hướng Tây ừ. thì năm nay nhập trạch có được không ạ? Chung cư cửa chính hướng Bắc, ban công hướng Tây đúng không? Thực ra hướng Bắc bạn Thảo Uyên ạ, chào bạn. Hướng Bắc thì nó bao gồm ba sân hướng là nhân quý quý đúng không? Hướng Bắc bao gồm ba sân hướng nhân quý quý. Các cô chú chị nhớ cái cú pháp chúng ta đặt tên bao gồm là câu hỏi này cộng với lại là thông tin uh, cộng với số điện thoại thì ờ, để uh, sau khi quá trình mà uh, YouTube tư vấn chi tiết trên này thì các bạn trợ lý sẽ kết nối để hướng thêm cho nhớ chúng ta đã để xuống lại như nữa đối ban thảo nguyên nhà bạn hướng bắc trung cư hướng bắc hướng bắc bao gồm ban sân hướng là nhân bí quý thì về cơ bản là bạn nếu mà đo thì chính xác được hướng trung cư bạn là hướng nhân hay quý hay quý thì nó sẽ chính xác hơn nhưng về cơ bản là hướng bắc năm 2020 này thì thái bế đáo đến phương bắc do đó là, là nhập trạch đối với nhà hướng bắc này thì về cơ bản cũng được tuy nhiên là chúng ta vẫn cần nên sử dụng một số những phương án để mà uh, hóa giải những thái thuế thì bạn cũng có thể là xin uh, các đội ngũ trợ lý không thể nguyên một cái phù thái thuế cái phù tay vế năm 2020 mỗi năm thì thầy đang được tặng các học viên khách hàng những phù tay vế đấy bạn cũng có thể là xin các ờ, đội ngũ trợ lý phù tay vế đó để về quá trình nhập trạch chúng ta sẽ tiến hành dán lên trên cửa nhà để quá trình hóa giải thay thế nhé ngoài ra thì ờ, bạn ờ, cũng có thể cung cấp thêm cái thông tin các thông tin bao gồm là năm sinh của bạn với các thành viên gia đình cái thứ hai hướng căn hộ chung cư bạn là bao nhiêu độ để mà các bạn sẽ tư vấn thêm với bạn cái năm tháng bây giờ là nhập trạch tốt nhất cũng như là gửi cái bản vẽ mặt bằng công năng để các bạn sẽ tư vấn thêm về cái ờ, mặt bằng công năng có sai phạm hay không thì chúng ta hóa giải những kích hoạt thêm sẽ tốt hơn À, cô Nguyễn Xuân đã cung cấp thêm thông tin ạ à, là hướng nhà thì nghiêng về phía tây bắc nhà là nhà thổ cư vâng nghiêng về hướng tây bắc cô Xuân đẩy hướng tây bắc nó vẫn là chưa chung chung chung quá chưa cụ thể được độ cô phải dùng la ờ, bàn cô đo độ số cụ thể cho cháu nhé cô dùng la bàn cô đo đủ số cụ thể cho cô dùng cái ứng dụng la bàn nhiệt cô này cô dùng cái ứng dụng tên là la bàn nhiệt cô tải về điện thoại ấy, sau đó cô đo cho cháu xem là cụ thể là bao nhiêu độ bởi vì tây bắc nó bao gồm ba xu hướng là tuất cản hợi bởi vì cho nên vẫn cần phải cụ thể tây bắc là bao nhiêu độ nó chính xác hơn à, nên chính xác như thế cũng bởi vì là phong thủy nó có yếu tố khoa học căn cứ do đó là càng cụ thể là càng chính xác chứ không nôm na đại khái được thì tây bắc bao gồm ba xu hướng là tuất cản hợi cô đo cụ thể xem nó vào tây bắc hay là tây bắc thì nó chính xác được nhé cô ạ Ờ, anh Thế Trung có câu hỏi là em sinh năm 1994 thì nhà hướng nào tốt anh ơi? Ừ. Đối với ờ, cũng qua đây tâm sự với các cô chú chị luôn về kinh nghiệm đó tại sao không thể nhân viên rất ít khi tư vấn cho kinh nghiệm con hướng nhà nào tuổi phong thể đăng viên sử dụng uh, kiến thức định long của tam học phái nó phát rất nhiều đối với các kiến thức và các quý cô chú anh chị các bạn tìm hiểu trên mạng như chúng ta biết là ví dụ tìm hiểu trên mạng chúng ta thấy là ngồi tuổi 19 chín rồi không biết giấy biết rồi vì nó bị bé hơn so với thu trực tiếp này vâng mọi người em thấy mọi người comment là em rút ra vâng như chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta biết rằng là cái việc mà mà mà mà, mà uh, phong thủy nguyên rất ít khi tư vấn cho các quý cô chú chị về cái việc là hướng nhà học tuổi bởi vì là khác với trường phái bắc trong những cảnh chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng thấy rằng là tuổi 1994 rất tốt hay bất cứ tuổi nào khác thì cái việc mà chọn cái hướng nhà hợp tuổi nó rất dễ chúng ta phải tìm một chín chín tư nam mạng hợp hướng nào thì nó ra vô vàn các cái nước bắt trạch những cảnh như một chín chín tư là cung quấn cung cấn rồi là thuộc đông tứ trạch rồi hướng này hướng kia duyên niên diêm city của vị hay chạy các hướng hoa hải từ mệnh vũ bỉ thì mấy cái kiến thức đó ở trên internet nó nhanh nhản nhản ra nhưng thực tế nó không chính xác cái phần giải đáp này thì đức trung và thầy Miên đã có những video giải đáp rất cụ thể liên quan đến việc hướng nhà hợp tuổi theo bác trạch minh cảnh không chính xác thì theo phong thủy Điện Biên theo định long tàu thái của Điện Biên sẽ hoàn toàn rất là khác luôn tuy nhiên tại sao phong thủy Điện Biên ít khi tư vấn cũng như public các thông tin tức là công bố các thông tin về việc tuổi này tuổi kia hợp với nhà nào bởi vì cái việc mà lựa chọn cái tuổi hợp với nhà nó chưa phải là yếu tố quan trọng nhất và nếu như chúng ta ứng dụng sai thì còn phản tác dụng rất là nhiều tại vì rằng là cái việc hướng nhà hợp tuổi như nó còn xét trên yếu tố phong thủy ngôi nhà đó nó có được tốt hay không nếu như phong thủy của ngôi nhà đó nó tốt sẽ là yếu tố về cách cục tổng quan bố trí bên ngoài bên trong ngôi nhà nó vượng mà ở một cái nhà nó hợp hướng nữa thì nó được 10 phần chứ nếu như yếu tố phong thủy của ngôi nhà nó xấu tức là yếu tố bố trí cảnh quan kết cục bên trong bên ngoài ngôi nhà nó xấu mà ở cái nhà này nó còn hợp hướng nữa thì phong thủy ngôi nhà nó cực kỳ tệ thì nó chỉ thì nó nó, nó có khi còn âm điểm mà người ta nói chết vì hợp bởi vì chúng ta lựa chọn ngôi nhà nó hợp hướng nhưng phong thủy ngôi nhà nó xấu thì nó gọi là hợp với cái xấu đúng không ạ thì không khác gì với việc chúng ta cứ cố gắng lựa chọn một cô con dâu hợp tuổi với con trai mình nhưng cô con dâu này thì vừa xấu nết vừa xấu cả người đúng không ạ suốt ngày thì cãi chồng cãi con thôi rồi là cãi ba mẹ thôi thì làm sao mà hợp được đúng không ạ thì hợp tuổi để làm gì đâu đúng không thì do đó rằng là ở một cái nhà mà nó hợp tuổi như thế thì lại càng nó ở một cái nhà mà nó hợp hướng như thế thì nó càng tệ nếu như phòng thủy xấu do đó là phong thủy nguyên căn cứ dựa trên yếu tố về khảo sát thực tế để xem cách cục của ngôi nhà này bên trong ngôi nhà nó có tốt hay không thì mới có thể là quyết định rằng là ờ, ở cái nhà đấy hướng như thế cái cách như thế được vượng hay không chứ không chỉ đơn giản ở mỗi cái nhà hướng còn nếu đi ở một cái ngôi nhà hướng không thôi thì nó không chính xác được không chính xác được còn đâu rằng là thông qua đây thì cũng trao đổi với bạn để bạn có thể bạn lựa chọn đối tượng chín chín tư như bạn thì bạn nên lựa chọn cái chính hướng đông nam và hướng tây nam tuy nhiên rằng là ở được hay không thì cần phải dựa trên cái yếu tố đó là khảo sát tế thì mới có thể quyết định được việc ở hay không tốt chứ không chỉ một lý thuyết là ở hướng đông nam và tây nam được đó tuy nhiên theo cái ngon con một phái thì bạn có lựa chọn hướng đông nam hướng tây nam nhé nào chúng ta cùng tiến với câu hỏi tiếp theo nào nào xin mời chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp theo ạ nào chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp theo để chúng ờ, sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú chị nào chung Trung nha à, chúng ta hãy uh, ứng dụng phong thủy theo cách như vậy thì nó sẽ chính xác hơn anh ạ rất chính xác hơn chứ không chỉ đơn giản là hướng nhà hợp tuổi đâu bởi vì rằng là hướng nhà hợp tuổi lựa chọn cái nhà hợp hướng mà nó, nó số phong thủy thì nó còn tệ hơn rất nhiều người ta nói chết vì họ mà do đó rằng là phải khảo sát phải đánh giá mọi thứ trên cách cục tế chứ không chỉ đơn giản một lý thuyết được chứ gì mà trên mạng mấy cái hướng đúng câu hỏi tư vấn giúp mình lợi thất bảo 250 với 400 400 250 với lại 480 có gì khác nhau đúng không? À, như không ờ, thể nhân viên trời năm vừa rồi có đưa ra hai cái vật phẩm ờ, hai bộ thuốc thất bảo hoàn toàn mới để các cô chú chị có sự lựa chọn thứ nhất đây là bộ thuốc thất bảo được đóng gói hoàn toàn mới để mà chúng ta tiến hành chúng ta thực hiện đặt vào phía bên trong của bát nhang đối với bát nhang chúng ta thực hiện cái bộ thuốc thất bảo lớn như này tôi rằng là các cái ờ, nạp cho linh tượng nạp cho linh vật nạp cho mắt nhẹ ờ, nạp cho uh, thần tài của điện chúng ta vẫn sử dụng cái bộ các bảo nhỏ thì với cái việc sử dụng bộ các bảo lớn này ấy, thì các thành hai bộ các bảo này thành phần nó giống nhau nhưng chỉ khác nhau hàm lượng thôi hai cái thành phần nó giống nhau đều có đầy đủ là vàng bạc ngọc trai ngọc thủy khí sang đỏ mã hổ phách và cả vàng thần tài tuy nhiên chỉ khác nhau hàm lượng thôi à, các nhà hàm lượng thì nó chênh lệch nhau về mức giá thôi chứ nó không có nhiều gì khác nhau cả có ra thú ạ nhưng điều quan trọng là trong hai bộ thuốc tế bảo nó khác nhau lớn nhất là khác nhau gì trong bộ thuốc tế bảo của hai này khác nhau lớn nhất là tờ dữ liệu bên trong đối với cái bộ thuốc tế bảo uh, của bát nhang sẽ được sử dụng cái tờ dữ liệu để viết cho các bát nhang như bát nhang tờ phật bát nhang tờ gia tiên thần linh và cô mãnh bát nhang tờ cáo thủ tướng quân đây bát nhang thần tài còn đối với cái bộ cốt mà làm cho linh vật đã bao gồm linh tượng hay là linh vật thì phía bên trong chúng ta sử dụng phù khác nó gọi là uh, bách giải chưa tài phù đấy thì nó sẽ sử dụng một cái cú khác hoàn toàn mà không phải sử dụng cái tờ di hiệu ở trong cái bộ cốt tất bản này thì hai bộ cốt tất bản nó giống nhau thành phần nhưng khác nhau hàm lượng thôi do đó là cái mức giá cũng khác nhau một chút thì tùy theo cái việc chúng ta sử dụng mục đích gì làm cốt cho bát hương hay là cốt cho uh, linh tượng tức là bao gồm các linh vật như long quy thần người bí hưu hay là ông thần đại địa thì chúng ta sẽ sử dụng cái cốt bản cho nó đúng và xin mời các câu hỏi tiếp theo nào các quý cô chú chị ơi chúng ta hãy đặt các câu hỏi xoay quanh cái việc ờ, liên quan đến uh, nhập trạch hay là các cái uh, phần mà các cô chú chị chưa hiểu liên quan đến nghi thức liên quan đến nhập trạch chúng ta sẽ cùng uh, nhau giải đáp rất là cụ thể trong buổi livestream ngày nay nhé 2021 thì sao ạ? 2021 nào các uh, có gia đình ờ, cô chú chị nào mà thời gian kéo dài chúng ta dự kiến có thể kéo dài sang tận năm 2021 không ạ? Có ngôi nhà nào chúng ta đang xây trong năm 2020 này rồi nhưng mà dự kiến thời gian chúng ta có thể là triển khai sang tận năm 2021 không ạ? À, cũng rất nhiều các uh, quý cô chú chị lo ngại rằng là cái việc làm nhà 2 năm rất nhiều các quý cô chú chị lo ngại rằng là cái việc làm nhà 2 năm thì uh, có vấn đề gì không đúng không Bạn Thảo có câu hỏi à, chị Thảo có câu hỏi là tôi sinh năm 1979, chuẩn bị lập gia đình có dự định mua một căn chung cư, nhờ thầy tư vấn sao cho phù hợp với tuổi của tôi. À, tôi cảm ơn. Vâng, xin chào chị Thảo. Chọn hướng và chọn chị ngày. năm 1979 lựa chọn một căn hộ chung cư đúng không này? Chọn hướng Đấy, và chọn thì, ngày. Ờ, chọn... Bạn ờ, thì nên lựa chọn căn hộ chung cư nào? về cơ bản là ở đây vẫn có thông tin của chị năm 1979 thì vẫn còn thiếu các thông tin của các thành viên gia đình chị nữa đặc biệt là chồng chị bởi vì là nếu như là căn hộ chung cư này chị mua để chị làm chính chủ thì căn cứ tuổi chính thôi còn nếu như chị mua để gia đình chị ở thì cần căn cứ dựa trên tuổi chồng chị nữa tức là bao gồm của chồng chị là chị và các thành viên trong gia đình tuy nhiên nếu như ở đây xét tuổi chị là một bảy chín kỷ bùi, mà chị lựa chọn một căn chung cư sao cho phù hợp thì chị nên lựa chọn căn chung cư hướng đông bắc thì nó sẽ phù hơn à, lựa chọn căn chung cư đông bắc à, tức là hướng của căn hộ đây hướng đông bắc chứ không phải hướng của tòa nhà hướng ban công Đấy chúng ta sẽ sử dụng là hướng của căn chung cư hướng đông bắc nhé tuy nhiên một điều đó là căn chung cư nó còn đẹp không thì không nó không chỉ đơn giản là dựa trên cái yếu tố đó là hướng của căn hộ mà nó dựa trên cái việc bố trí nội cục thì bên trong căn hộ như thế nào cũng như là đối với một cái dự án tòa nhà căn hộ chung cư thế một cái dự án như thế thì căn hộ chung cư của chị nó sẽ nằm ở cái vị trí nào ở trong cái tòa nhà đấy nó có được vượng hay không ví dụ chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư nhưng mà cả năm chục hành lang thì nó lại đi thẳng vào cửa của căn hộ đấy thì nó không được tốt thì trong phong thủy nó xếp không thể tốt chút nào cả chúng ta lại cần phải tính toán sao cho nó lựa chọn cho nó chính xác anh võ gia phú có câu hỏi là không, tôi đây giải được. à thế ạ à, anh trả lời câu hỏi của anh Hoàng Minh chưa ạ sửa lại phòng thờ trong tháng 7 này có được không anh Hoàng Minh có mong muốn là sửa lại phòng thờ trong tháng 7 đúng nhỉ với cái việc mà trong cái tháng 7 mà chúng ta muốn tu tạo sửa chữa thì chúng ta lại cần phải tính toán ở trên cái việc nếu như cái việc mà động thổ xây nhà chúng ta căn cứ dựa trên vận khí của cái hướng nhà chúng ta dựa trên cái uh, vận khí của trạch nhà để xem là chúng ta lựa chọn thắng lượng thì tương tự thế động thổ sửa chữa động thổ nhà thì chúng ta cần căn cứ dựa trên động thổ tại phương vị nào cũng như rằng là cái phương vị đấy thì vận khí có được vượng hay không để chúng ta tiến hành chúng ta sửa chữa thì ở đây rằng là cái phòng thờ của anh không biết nó nằm tại phương vị nào ở trong ngôi nhà của anh tính trung tâm nhà để chúng ta căn cứ dựa trên cái phương vị đấy chúng ta muốn sửa nó có được tốt hay không trong năm nay ví dụ như một số những phương mà chúng ta tuyệt đối không thể sửa chữa được trong cái năm 2020 này ví dụ chúng ta biết là có những phương mà có cái yếu tố sát khí nó đào đến ví dụ như là phương đông là phương cổ vũ là lại sát đào đến thì nếu như chúng ta muốn sửa cái căn nhà mà tại cái phương phía đông không thể sửa được hay là những cái phương mà nó có yếu tố tam sát như năm 2020 canh tí thì những cái phương bao gồm là hợi tí và sửu thì những cái phương đấy là cái phương mà có cái yếu tố tam sát đào đến thì chúng ta không thể làm sửa được Ờ, chị Hoa có câu hỏi là Chào thầy, hiện nhà tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện, vẫn còn căn bếp chưa làm xong nhưng theo tôi tìm hiểu thì ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch này là ngày đẹp để tiến hành nhập trạch. Những ngày khác thì lại rơi vào ngày Nguyệt Kỵ, ngày Tam Nương, ngày Thọ Tử. Vậy theo thầy, tôi có nên nhập trạch để lấy ngày và sau đó tiếp tục cho thi công không ạ? Nếu nhập trạch để lấy ngày thì tôi có phải ngủ lại một đêm không? Câu hỏi cho chị Hoa, câu hỏi của chị rất là dài và đầy đủ thông tin cũng nhỉ? thứ nhất là đối với cái việc xem ngày uh, theo uh, các cái chính thư viết đấy, tức là các cái uh, sách phong thủy chân thư viết á thì uh, trong tất cả những ngày đấy đức trung và thầy giáo nghiên cứu thì không có cái ngày nào người ta viết về những cái sao người trị tam lương cả hay là thọ tử các quý địa bởi vì là các cái khái niệm liên quan đến tam lương thì mình thì đều là lấy từ cái truyền thuyết từ trung quốc từ từ từ, từ, từ trung quốc sang trong cái đó là đối với phong thủy chính tông thì người ta lựa chọn cái năm tháng ngày giờ để nhập trạch nó căn cứ vào các cái thần sắc các cái yếu tố về sao để cái thứ rất ít chúng ta bây giờ mà chúng ta xem ngày về trạch chúng ta dở lịch vạn niên chúng ta xem ngày đấy hắc đạo hay hoàng đạo chúng ta xem sao này sao kia đấy không phải cái nguyên tắc lựa chọn cái năm tháng ngày giờ chúng ta nhập trạch là căn cứ dựa trên yếu tố về tọa và hướng của căn hộ chúng ta dựa trên năm tháng ngày giờ sinh của các thành viên để mà tìm ra được cái ngày giờ sao cho nó đắc can chi đắc lộc mã đắc quý nhân phù long thương chủ tức là dựa trên hoàn toàn dựa trên yếu tố âm dương ảnh của can chi nạp vào chứ không phải dựa trên các yếu tố sao còn đối với các sao này sao kia thì người ta tránh khi như là đối phong thủy nghiên tránh một số sao ví dụ như là sát chủ hoặc là thọ tử cơ chứ đâu là mấy cái tam lương nguyệt kỵ đấy thì trong phong thủy chính phái không có cái sách nào biết để tam lương nguyệt kỵ cả nên chúng ta không phải quá lo lắng đối với cái việc mà nhập trạch thì như đức trung nói rồi không phải nhập trạch cái ngày đâu cái việc nhập trạch là cái ngày mà chúng ta cần phải hoàn thiện ngôi nhà nó thật là tốt và sau đó chúng thế này chúng ta vào ở bởi vậy cho nên tất cả những cái công năng về đồ đạc nội thất trang trí thì chúng ta cần hoàn thiện xong hết đi và sau đó chúng ta thế này chúng ta vào ở Ờ, để sao cho nó tốt nhất chứ không phải là chúng ta tiến hành là chúng ta nhập trạch lấy ngày rồi sau đó là tiến hành lại đột kéo tu sửa sửa chữa nhà thì nó không đâu đâu cả đúng không ạ bởi vì nhập trạch thì chúng ta cần phải an vị được ban thờ tức là an vị được phần ban thờ của bát nhang thần linh gia tiên và cố mãnh và chúng ta bốc bát hương do đó là cái yếu tố là chúng ta cần phải thỉnh dáng các cụ về ngự tại ban thờ ngự tại lô nhang nhà mình và ở từ đó để âm hòa. nó được phúc phần chứ đâu có phải là chúng ta lập một ban thờ tạm bỡ ra rồi sau đó các cụ về rồi sau đó chúng ta tiến hành là là là là là là, là, là đục béo sửa chữa ầm mầm mũi bặm dù là các cụ đâu cũng ngủ được đâu ạ thì cái việc mà nhập trạch lưới ngày đó là gần như không cần thiết và không chính xác thì dĩ nhiên là cái việc mà chúng ta nếu như chúng ta nhập trạch đúng ngày rồi mà ngôi nhà chúng ta đã hoàn thiện rồi thì tính từ ngày nhập trạch xong thì chúng ta ở luôn chứ không cần ngủ lại một đêm ngủ lại luôn á để chúng ta tiến hành chúng ta ngủ lại luôn và tất cả những ngày sau đây chúng ta tiến hành sinh hoạt như bình thường đúng không ạ còn trước đó chúng ta không có thực hiện việc sử dụng ngôi nhà đó trong cái việc mà nấu nướng hay sinh hoạt hay là ngủ nghỉ ở đây chúng ta thực hiện không ờ, còn đối với ngày nhập trạch thì chúng ta tiến hành là thực hiện ăn của bát hương và tính ngày đấy chúng ta ở luôn và bắt nhật tức là trong 100 ngày để chúng ta tiến hành là uh, thắp nhang để chúng ta thờ tự sao cho cái phần hương hỏa là tốt nhất À, cô Nguyễn Xuân có trở lại với một câu hỏi là uh, trong việc làm ăn thì không được suôn sẻ khi chuyển nhà và khi chuyển bàn thờ và bát hương thì phải làm như thế nào cô cảm ơn ừ. ở bên tam hợp phái ạ không? vừa tầm với mà Vâng, anh Sơn Truyền, vâng, xin chào anh nhé Cũng Nguyễn Sơn hỏi đó ạ Vì làm ăn không được suôn sẻ khi chuyển nhà thì khi chuyển ban thờ và bát hương có làm sao không được ơn Không cô cái việc nhập trạch cái việc nhập trạch là cái việc hoàn toàn là cắt lợi đối một ngôi nhà sau quá trình chúng ta tiến hành tu tập sửa chữa hoặc chúng ta làm nhà xong đúng không ạ nhập trạch cái ngày chúng ta nạp khí trong ngôi nhà đó do đó mọi sự cắt vượng nó sẽ phải rất là tốt còn nếu như cái bát hương của cô cũng không mới thì cô tiến hành cô làm cái lễ xin chuyển từ bát hương từ nhà cũ sang nhà mới thế là xong thì cái văn lễ xin chuyển như thế nào ạ văn lễ xin chuyển như thế nào thì uh, các bạn trợ lý từ công ty nguyên sẽ tư vấn thêm với cô và gửi cô cái văn lễ xin chuyển bát hương để sao cho là thực hiện cái phần nghi lễ đất trở nên tốt nhất tôi không phải lo đâu của Đấy, còn đôi là cái việc làm ăn suôn sẻ nó cũng căn cứ dựa trên nhiều yếu tố khác nữa về dương trạch về âm trạch cũng như là về cái vận hạn lưu liên của bản thân mình cũng như những ngành nghề đấy xét theo cái lưu liên vận khí năm nay có được hưởng hay không để chúng ta cái này chúng ta triển khai do đó là không không ờ, cái việc mà nhập trạch thì nó hoàn toàn tốt không phải lo đâu ạ. cô có một cái cô cần làm cái lễ xin chuyển bát hương từ nhà cũ sang nhà mới tôi lại được cô nhé Bạn Ngân Đinh có câu hỏi là Chào thầy, tôi sinh năm 1974, chuẩn bị xây nhà thổ cư, nhờ thầy tư vấn chọn hướng sao cho phù hợp ạ. Ngân Đinh đúng rồi. Vâng. Chị uh, sinh năm 1974 rất dần chuẩn bị xây nhà thổ cư, với chọn hướng phù hợp. Ở à, đây nếu như chị có hướng nhà rồi thì uh, chị uh, có thể là đo lại hệ số chị gửi qua để các bạn trợ lý các bạn sẽ tư vấn thêm với chị. Chị nhớ là để lại thông tin số điện thoại để được tôi kỹ hơn ngoài ra nếu như chỉ thế này là chỉ lựa chọn chạy tiết mới thì theo định long tông thái chỉ có thể lựa chọn chạy tiết hướng đông nam hoặc hướng tây nam nhé yeah. chị lựa chọn chạy tiết hướng đông nam hoặc là hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn đúng không ạ à, đông nam hoặc hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn tuy nhiên một điều đó là cái việc mà hợp hướng hợp long nó chỉ là một yếu tố thôi cái việc mà quyết định ở được cái trạch đất đấy lâu dài hay không thì vẫn cần phải khảo sát để đánh giá được cái phong thủy ngôi nhà có được tốt hay không thì mới có thể ở được chị Nguyên Linh nhé à, cần phải khảo sát để đánh giá được cái trạch đất này nó có được tốt hay không thì mới có thể ở được cái chạy cách đấy chứ không chỉ đơn giản là là, là, là lựa chọn một hướng không và đâu 1974 của chị thì lựa chọn được hướng đông nam thì rất là tốt lựa chọn hướng đông nam rất là tốt còn này vẫn phải khảo sát để xem là đo đạc cụ thể hướng đông nam đấy là rơi vào độ số bao nhiêu vận khí vào cái năm muốn xây có được vượng hay không rồi là ờ, thiết kế ngôi nhà bên trong như thế nào đánh giá không chỉ bên trong bên ngoài là ngôi nhà nó làm sao nhưng với các bạn hướng đông nam nếu như chị xây trong năm 2021 thì không xây được bởi đông nam năm 2021 nó phản phải mối quan hệ sát không làm được đâu mình nhớ như vậy nhé bởi vì rằng là quyết định làm quyết định ở một ngôi nhà hay không nó được căn cứ dựa trên ba cái tốt, thứ nhất là hợp hướng này hay gọi là hợp long hợp tọa cái thứ hai đó là hợp vận cái thứ ba là hợp phong thủy nó phải tốt cả những cái đấy chúng ta phải ở được bạn Hành Hoàng có hỏi tháng 7 âm lịch này có nên nhập trạch không? Cái việc nhập trạch thì chúng ta giải đáp rất là nhiều rồi đúng không ạ? cái việc nhập trạch này nó không có căn cứ để dựa vào cái yếu tố là tháng 7 âm lịch có được tốt hay không để mình nhập trạch nhập trạch về căn cứ dựa trên tọa hướng của căn hộ dựa trên cả tọa hướng của căn nhà dựa trên năm sinh các thành viên và chúng ta tính toán xem là, là cái tọa hướng đấy vào tháng 7 và tháng canh thân này nó có được tháng 7 là tháng giáp thân này nó có được vượng hay không tháng 7 tức là chúng ta coi tháng 7 là tháng giáp thân thì nó có phải là tháng vượng hay không để chúng ta tiến hành nhập trạch nếu mà nó vượng thì ok nhập trạch không vấn đề gì còn nếu nó không vượng thì không nên đúng không ạ với công lượng không nên do đó là tháng 7 là tháng âm lịch chúng ta triển khai nhập trạch nếu như nó vượng chúng ta triển khai nhập trạch không vấn đề gì cả còn nếu mà nó không vượng thì tốt nhất để nó khác chứ không phải lo tháng 7 là tháng cô hồn do vậy rằng là nhất định bạn cần phải cung cấp thêm thông tin đối với nhà bạn là đúng bao nhiêu độ cái thứ hai năm sinh các thành viên trong gia đình chứ không phải lo tháng 7 âm lịch là có nhập trạch hay không đâu vâng chúng ta còn 10 phút để giao lưu nữa các quý vị ờ, cô chú chị ơi chúng ta đặt câu hỏi đi ạ Vâng, cảm ơn cô Nguyễn sơn nhé, cảm ơn bạn Thanh Minh nhé. Đấy. À, à, anh Xuân Truyền đúng không ạ? Anh Xuân Truyền một trong những khách hàng quen của Phong Điển Viên cũng khá lâu năm rồi. Anh có hỏi là cho mình hỏi người sinh năm 1954 sang năm 2021 xây nhà miền Tây có được không? Uhm, 1954 sang năm xây nhà miền Tây. Anh Xuân Chuyên này, hướng Tây thì bao gồm ba hướng là canh Dậu Tân, bao gồm ba xương lớn kinh dậu tân có vẻ anh phải đo cụ thể xem là hướng tây đấy là là, là cụ thể bao nhiêu độ nếu như vào hướng chính dậu tức là khoảng áo hướng dậu thì năm 2021 thì không làm được bởi vì mão sơn năm 2021 nó phạm phải tam sát năm 2021 tân sửu thì giờ sửu tam hợp thì ờ, tam sát đến ba phương là là dần mão thìn mà do đó là xây nhà tỏa mão hướng dậu thì tỏa tam sát không làm được còn đô hai xương lớn còn lại là tỏa giáp tỏa tỏa giáp hướng canh và tỏa tân hướng ất à tỏa ất hướng tân thì cần phải xem xem là năm 2021 thì nó có phạm gì không như về cơ bản là khả rất cao sẽ phạm phải một năm biến sắt đấy phạm phải một năm biến sắt do đó không thể được do đó hướng tây thì cụ thể bao nhiêu độ thưa ạ còn năm 1954 bất cứ tuổi nào thì là nhà bình thường vận khí đất nó có cho làm hay không là điều quan trọng vận khí đất cho làm không điều quan trọng vâng còn câu hỏi nào không nhỉ anh ờ, anh đã giải đáp câu hỏi của bạn hạnh hoàng nguyễn được xin chưa ạ rồi anh giải đáp rồi vâng. các quý cô chú chị ơi chúng ta có thể xem video livestream xem được kỹ nhé và sau đó anh hãy đặt các câu hỏi xuống cái phần bình luận bên dưới thì đội ngũ trợ lý sẽ tổng kết lại như là giải đáp đến các quý cô chú chị ờ, trong cái phần ebook của fanpage hãy đặt câu hỏi theo cú pháp đó là họ tên cộng năm sinh ờ, của bản thân và các thành viên trong gia đình cũng như là số điện thoại để các bạn xử lý các bạn sẽ tư vấn kỹ hơn cho nhớ là nhập trạch là chúng ta là cái ngày mà chúng ta uh, nhân tranh chúng ta vào ở và đây là thời điểm quan trọng nhất để chúng ta tiến hành thực hiện được lô nha bắc nha à, thần linh gia tiên và công mãnh thì hẹn các cô chú chị vào thứ tư tuần sau à và tuần sau nhé tuần sau thì uh, chúng ta sẽ có một cái video mới nhất mà thầy giáo nguyên sẽ trực tiếp hướng dẫn các cô chú chị có văn hương hoàn chỉnh và cũng như là thứ sáu tuần sau thì chúng cũng sẽ livestream để hướng dẫn các quý cô chú chị hiện bốc một văn hương như là sao cho chính xác nhất nha Đấy. Ờ, hãy đặt các câu hỏi để đội ngũ trợ lý sẽ tổng kết cũng như là giải đáp thêm cho các quý cô chú chị chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau tuần sau chúng ta sẽ có các cái phần uh, giải đáp rất là kỹ lưỡng cũng như có những cái video rất là cụ thể cho đối phó các hương hoàn chỉnh này từ thầy giáo viên cũng như đội ngũ trợ lý cũng như đức trung sẽ là stream hướng dẫn trực tiếp các quý cô chú chị phần uh, phần phần phần uh, live stream này nhé và cảm ơn anh xuân chuyên hãy đo cụ thể nhé sau đó thì đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho anh kỹ hơn cho À, có một câu hỏi từ ban biên tập gửi lên thông qua các cái uh, tổng hợp ấy ạ thì là có một câu hỏi như sau là em sinh năm 1996, vừa mua một căn chung cư có hướng Tây Nam. Cho em hỏi là về nhà mới thì sẽ thực hiện bốc bát hương vào thời điểm nào, cách bốc bát hương như thế nào và có cần lên chùa hoặc mời thầy về được thiện để thực hiện hay không hay em có thể tự làm ạ? À? Em xin cảm ơn. Nhất cái việc bốc bát hương chào bạn, cái việc bốc bát hương này bạn thực hiện và tốt nhất bạn thực hiện bạn làm tốt nhất, không biết bạn là con gái hay con trai Ờ, thì nếu như bạn là con trai thì bạn nên thực hiện việc bốc bát hương này là hoàn toàn tốt nhất không vấn đề gì bạn ạ cái thứ hai nữa là cái việc mà uh, ờ, dụng bốc bát hương nó căn cứ và dựa trên cái ngày nhập trạch cái ngày nhập trạch này căn cứ dựa trên năm sinh của bạn cũng như độ số cụ thể của căn hộ của bạn là căn hộ gì thì mới có thể ra quyết định được cái việc đó là uh, ờ, 5 tháng bây giờ để nhập trạch thì năm tháng bây giờ đấy cũng chính là thời điểm bạn nhập trạch kết nhất thì phong thủy đâm viên sẽ căn cứ dựa trên năm tháng ngày giờ sinh của bạn này căn cứ vào độ số căn hộ của bạn và ra được phiếu kết quả năm tháng ngày giờ tiến nhập trạch và hướng dẫn bạn những cái phần nghi thức nghi lễ sẽ gửi kèm bạn phần nghi thức nghi lễ nhập trạch bao gồm là uh, văn lễ của thần linh gia tiên cũng như là hướng dẫn bạn có bắt hương và ăn bắt hương cách đầy đủ uh, còn đối với việc thực hiện này bạn thực hiện cách tốt nhất chứ không cần phải là uh, thầy chùa đâu nhé không cần thầy chùa đâu uh, đó bạn thực hiện cách tốt nhất là đắt nhất bởi vì tâm lý của bạn đã thể hiện ở phần đó chúng ta không cần thuê thầy cúng thầy chùa gì cả đâu nhé Đấy. ok hãy đặt lại các câu hỏi các quý cô chú chị ơi hãy đặt lại các câu hỏi để được tổng hợp cũng như các trợ lý sẽ tiến hành liên lạc thêm các quý cô chú chị nhé hãy để lại số điện thoại chi tiết thì uh, các uh, đội ngũ trợ lý sẽ kết nối qua số điện thoại để tư vấn một cách kỹ càng hơn chúng ta sẽ gặp nhau vào trong tuần sau nha Trong tuần sau chúng ta sẽ có những video hướng dẫn bóc bắt dùng cách rất chi tiết cụ thể từ thầy tâm linh cũng như từ chung uh, lúc đó chúng ta hãy ờ, cùng uh, nghiên cứu kỹ hơn về các cái sản phẩm như cách thức bóc bắt dùng như nào cách biết tờ gì, ở làm sao hẹn gặp lại các quý cô chú chị trong cái uh, video livestream trong tuần sau nha hẹn gặp lại tất cả hãy đặt các câu hỏi xuống bên dưới để được trợ lý tư vấn thêm nha xin chào